đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca đoạn đường vẫn thế sau này xa qua rồi bỗng nhiên God will end. Mm. và vì chẳng ai đợi chờ để cho cho tôi nét vô tư ngày nào phút đã quen lẽ loi bóng hình sớm vui nỗi cô đơn màu khói thuốc chẳng nào đến khi dịu mừng mấy ly giờ trời cao sinh ra cho tôi cho nhưng không người nhận lấy và vì chẳng ai đợi chờ để cho cho tôi nét vô tư ngày nào vốn đã quên lẽ 让懂。